tâm bồ đề nếu ai có hỏi tâm bồ đề là tâm cao quý hướng về chân lý trên cầu thành phân dưới độ chúng sinh yêu thương hết tất cả hy sinh cùng vất vả không nghĩ suy cho riêng mình kia thấy chúng sinh khổ tâm bồ đề thao thức nguyện sang

hạnh phúc chúa